vô hâm tên nữa nè anh em. Thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Leicester City gặp Newcastle vào lúc 22 giờ 2 ngày 26 tháng 12 nha. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Newcastle đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 30 điểm sau 15 vòng đấu. Thì cái mùa giải này Newcastle được uh, hoàng tử um, mua lại cái câu lạc bộ Newcastle và cái mùa giải này Newcastle đang có cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải 2022 2023 này. Thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Newcastle đang rất là tốt trong cái mùa giải này còn trong cái Leicester City vẫn đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 17 điểm sau 15 vòng đấu. Thì đây là lịch sử những trận gần nhất của hai đội trên mọi đấu trường. Thì anh em thấy rằng Leicester City trên mọi đấu trường thì Leicester City đã thắng tới 8 trận và để thua hai trận và hòa một trận trước uh, Crystal Palace. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Leicester City này cũng đang rất là sáng nha anh em, đang rất là uh, cái phong độ đang rất là cao trong những trận đấu gần nhất thì anh em thấy trận đấu gần nhất là trận đấu cúp liên đoàn thì Leicester City thắng với thằng New Sport với tỷ số là 3-0 và thắng thằng Fulham với cái tỷ số là 2-0 gần nhất là thắng MK Don nha anh em với tỷ số 3-0 nữa thì Leicester City đang gần như bắt bại trong những trận gần nhất rồi còn Newcastle anh em thấy từ đầu mùa giải tới giờ Newcastle đã thắng tới 9 trận và chỉ để hòa một trận trước MU thôi thì Newcastle đang có cái phong độ ngắt ngưỡng ở ngoài hạng Anh thì liệu năm nay Newcastle có thể dí lên cái vị trí đầu bảng hoặc nhì bảng để mùa sau Newcastle có thể à, vào à, đá C1 được hay không thì trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy cái lịch sử đối đầu thì Newcastle toàn thắng Leicester City với cái tỷ số cách biệt một bàn. Trước đó năm 2021 thì Leicester City thắng Newcastle với cái tỷ số là 4-0. Thì năm đó là cái câu lạc bộ còn vẫn trong tay chủ cũ vẫn chưa có ơi à, vào lọt vào tay hoàng tử nha anh em. Thì cái thành tích chơi trên sân nhà của cái thằng Leicester City thì anh em thấy Leicester City chơi trên sân nhà chỉ thua đúng có một ông lớn đó là Man City thua đúng ông lớn với cái tỷ số 1 không. còn thành tích chơi trên sân khách của cái thằng Newcastle thì anh em thấy Newcastle chơi trên sân khách cũng không kém cạnh gì bên phía Leicester City đã thắng 3 trận và để hòa đúng một trận trước MU thôi đó là những cái phong độ của hai thằng còn đây là đội hình dự kiến của Leicester City và Newcastle thì hai đội chơi với cái đội hình là 4-3-3 thì cái trận này như hai đội tung ra cái đội hình công cực mạnh thì anh em có thể vào cái mã tài cái trận này cho mình vào cái mã tài còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đó còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Newcastle trận này Newcastle chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em vào cái mã tài 2,25 cho mình và anh em nằm thêm cái mã Newcastle Newcastle này rất là nhiều cầu thủ trẻ đang được um, Newcastle mua về và cầu thủ rất là đá rất là hay trong những trận vừa rồi nếu mà anh em đã xem Newcastle đá trong những trận vừa rồi thì anh em cũng biết câu lạc bộ Newcastle này đang lên chân rất là đá rất là hay thì anh em có thể vào cái mã kèo là Newcastle chấp 0,25 và anh em vào cái mã tài 2,25 cho mình thì đây cũng chỉ là mới cái trận khởi tranh lợi của mùa giải ngoại hạng Anh 2022 2023 thôi anh em thì còn rất là nhiều trận thì anh em còn rất là nhiều trận thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình để đăng ký trang để còn có thể chơi thêm nhiều mã kèo nữa không chỉ riêng ngoại hạng Anh còn La Liga hoặc là Serie A, Serie B được tùm lum anh em thì cái đó là mình nhận định sơ ngang cái trận Newcastle và Leicester City cho tất cả anh em anh em nào mà trùng máu với mình thì cứ nằm mạnh tay vào cái mã kèo tài và mã kèo Newcastle cho mình còn những anh em nào mà có ý định muốn đăng ký trang và vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình